thích cho mình cà phê sữa đá Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm đã bầu Wish Bây giờ mình đừng lệ rồi Bây giờ mình đã ở hàng xoáy Úc Nga Mình đến một quán cà phê đặc biệt này tên là Okio Cafe là Okio Cafe có uh, gần dòng bến thành là từ dòng bến thành đến ở đây là đi bộ một phút hai phút nha một phút nha địa chỉ là 122 Lê Lội phường Bến Thành quận một thành phố Hồ Chí Minh à, thì em là khu vực này là trung tâm Sài Gòn và hiện nay là khó quán cà phê này đối tiểu chém mặn là chất chất là ngon đó là thoải mái là sạch sẽ là đây có một đồ uống đặc biệt là bên đó là cái gì mọi người đoán nào có nghĩa là là đồ uống đó là cà phê trộn đó thực là hai năm ba năm trước là mình đã ăn đổi điều và cái trứng nhìn thì đó là tất cả không ngon à, không ngon mà là hơi hơi đậm á là ngọt là vị lạ cho thôi nha nên mình uống thử một lần nữa nha nên nhảy ở đây nha ok đi thôi ok ok ô cà phê trứng nhưng cái này là không phải nung thì là uh, cái trứng bình thường là trứng ăn nóng nhưng cái này là đỏ không Tiramis Bánh tiramisu, Là có một cocoa Và Trứng nè <laughs> chắc chắn là cà phê sữa đá n h tiramisu trước đây cùng chồng là đậm cái này là bên dưới à, là hồn để chống được à, sau khi uống thì có hai vị đậm và ngọt đầu tiên là cà phê đậm sau đó là có vị ngọt theo phong phong nhật à, sự tình làm bên nhật bản có cà phê trứng với à, chỉ của việt nam là à, như là tiếng yokohama đã không cà phê quán cà phê chung nhưng nhìn thấy là ít ổn nghe nói như vậy bình thường mà chắc là mọi người không như vậy đúng không cà phê chung đã là này là có nhiều người du lịch và có nhiều người nước ngoài nên mình nghĩ là vị cà phê chủng này là vừa miệng người nước ngoài à, có thể là chủ quán cà phê này là đã thay gọi vị cà phê chủng và bây giờ là không thể là ngon này là mắc hơi hơi mắc là một ly là 75 nghìn đô chắc cái này là cà phê sữa cao cấp nè ừ. à đúng cà phê sữa cao cấp mới biết khổ vào cái trứng đã sự thật là mình chưa bao giờ nghe người nhà thích cà phê chấm nóng nhưng nếu là cơm cà phê chấm đã thì sẽ trở nên thích hơn và chắc chắn mọi người thích nhà là theo cứ cứ là quán này là bốn trăm. 나중에 아, trăm năm điểm là Google là đất tổng mình là tổng tiền của Google là chính thức tại vì là đây là trung tâm Sài Gòn nên rất là rất thích tiền gửi ở đây là nơi tiền gửi nhưng phí là mỗi ngày cũng được nên một trăm năm điểm rồi thì mình chắc chắn là quán này là thoải mái là đẹp thậm chí đẹp có có chân có nhiều trang trị video là một giờ nhưng mà đông người ấy. nhưng mà in không à bịt ơi nên mọi người hãy ở đây nha